Ví dụ đầu tiên, cho dãy số UN có số hạng tổng quát. Đây. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Viết 5 số hạng đầu tiên của dãy. 5 số hạng đầu tiên thì ở đây các em để ý n thuộc n sao đúng không? Thay n bằng 1, n bằng 2, n bằng 3, n bằng 4, n bằng 5. Được chưa? Ví dụ 1 phần A U1 sẽ bằng gì? Chúng ta thay N1 vào. năm số hạng đầu đúng không? U1 sẽ bằng gì? 2 cộng 1 và chia cho. Đây này. 2 cộng 1, đây là 1 cộng 2, vậy U1 bằng, bằng 1. Tương tự như vậy, U2. U2 đây là gì? 4 cộng 1 là 5, 5 phần 4. U3, thay 3 vào, 7 phần 5. U4 U4 sẽ bằng gì? À, ờ, 8 cộng với 1 là 9 Dưới này là 6 9 phần 6 tức là bằng 3 phần 2 U5 U5 sẽ bằng gì? Thay 5 vào 11 phần 7 Đó, đấy là 5 số hạng đầu tiên của dãy Rất là dễ đúng không các em? Phần đầu tiên là như vậy. Tiếp theo nữa là gì? Tìm số hạng thứ 100 và 200 của cái dãy số này. Phần B. Số hạng thứ 100 thì chúng ta cứ thay 100 vào thôi. U100 sẽ bằng gì? 2 nhân với 100 cộng với 1 và chia cho 100 cộng với 2. Chỗ nào có n chúng ta thay bởi 100. 200 cộng với 1, 201. Dưới này là 1 102. Ok chưa? Rút gọn đây ta sẽ được là 67 phần 34. Đó. Đấy là U100. Tương tự chúng ta tính U200 cũng thế thôi. U200 sẽ thay vào sẽ là 401. Dưới sẽ là gì? 202. Đó. Đấy là phần B. Tiếp tục chúng ta có phần nữa, phần C. Số 167 phần 84 có thuộc dãy số đã cho hay không? À, đối với phần C này để kiểm tra xem cái số này có thuộc dãy hay không thì chúng ta cứ cho cho nó bằng và chúng ta đi giải giải phương trình tìm n. Nếu ra được n là thuộc tập hợp n sao thì khi đó chúng ta kết luận đó là số này thuộc dãy số đã cho. Ja? Dann